bát tàng hình không tang này thì anh em có thể biết được rằng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 như là cái bát nhựa này hay là bát sứ này hay là những mẫu bát khác nhau inox anh em nào cần đặt thì liên hệ trực tiếp cho tôi qua số điện thoại đặt trên góc màn hình và bát thì anh em có thể nhìn thấy được mẫu mã đa dạng về mẫu mã bát anh em nhé cần đặt mẫu bát nào chỉ việc hãy chụp ảnh hoặc là gửi ra trực tiếp ra cửa hàng tôi tôi sẽ đặt làm cho anh em rất là nhanh chóng để anh em được phục vụ được cho anh em một cái Tết xuân 2020